ngành xanh la thăm la thăm ngành xanh y la y la để thơ thả giữa dòng lênh đênh ấy à, à. nước à chảy chẳng à, có thực mấy chẳng à, lòng khách nghi à, khách loạn phòng còn chờ đợi khách nghi phòng loạn ly thâu đêm luôn những mơ màng trăng soi ấy à còn biếng à tỏ ý hội dầu dĩ ha nó mà nghe con long con ly nó gõ cửa thiền môn môn à, thăm thẳm lúc khôn sâu khoa ngọc mây then à cai hỏi thăm người ngọc cấm cung mà sông bên ấy à trong mà đã lấy à, lấy ai chưa hay còn chờ đợi mây tối mượn bút ni à, bút thầy à nhớ gửi cho người ngọc cấm sông bên ấy à trong à